khi vũ trụ lên đèn thành phố ngàn chào tất cả mọi người mình à, là hiệp râu thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái à, một cái món hàng mình mới vừa mua ở trên à, sen đỏ tại vì à, dạo đài à, phong trào hát hò ở dưới miền quê á, nó lên dữ dội lắm cho nên thì không phải là ai cũng hát hay nhưng mà với cái cái bộ combo này thì bảo đảm người hát có thể là dở thì nó sẽ có thể là hơi hay còn người hát hay rồi thì nó sẽ là tuyệt vời nha các bạn thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái ờ, để mình kẹp cái micro cho dễ nói chuyện nha cái combo cái combo này á là cái live karaoke show card V8 phiên bản thì quốc tế nó là phiên bản quốc tế các bạn dễ nhận biết nó là tiếng Anh còn phiên bản Trung Quốc á, thì nó là tiếng Trung không và một cái nữa là cái uh, mic cái mic đó là Huawei Chang là của Trung Quốc có thể là Huawei Chang hay các bạn đọc diễn được cái này thì chính xác là của Trung Quốc nè thì cái bộ combo này mình mua trên sen đỏ với giá mình mới vừa mua hồi từng mới vừa mua cách đây hai ba ngày á, thì cái bộ combo này nó trị giá là 460 ngàn và miễn phí ship về à, tận nơi nha các bạn thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái cái cái à, xô cạc này cái xô cạc V8 này cái xô cạc V8 này khi mà mình mua về á thì nó hình dạng nó rất là nhỏ nó nhỏ gọn nè nó có chút xíu vậy thôi mình à, sẽ lấy chi tiết cho các bạn coi nha thì cũng không mục đích gì ngoài à, mà ngoài giới thiệu cho các bạn cái xô cạc này để mà các bạn ờ, đam mê ca hát thôi các bạn và các bạn có thể mua bán hàng online với cái này thì nó nó tiện hơn thì trong hàng xô cạc này V8 này á thì đầu tiên nó có 1 2 3 4 cộng 4 cổng USB cái cổng này á, là cái cổng mình lấy dây để ờ, mình livestream livestream và quay trực tiếp trên màn hình trên video cũng được và cái này cũng là cái như vậy thì cái đặc biệt của cái này á, là hai dây này nó nó đi like được hai cái like được hai cái điện thoại nha các bạn và cái dây này là cái dây mình xuất nhạc xuất nhạc từ một cái laptop hoặc là một cái uh, lo vi tính một cái uh, điện thoại thì mình xuất ra từ cái cổng này còn đây là cái cổng USB USB có thể là các bạn uh, lấy uh, là cổng sạc đó cổng để sạc đặc biệt cái hàng này cái hàng xô cạc V8 này là có tích hợp pin trong này pin nghĩa là sao có nghĩa là các bạn không cần gắm điện trực tiếp không cần gắn điện gắn điện trực tiếp nha các bạn vẫn có thể hát được nếu như các bạn đã sạc đủ pin pin dung lượng của nó là 1000 mAh và có thể à, nếu các bạn sạc đầy và hát có thể là khoảng hơn nửa ngày hơn nửa ngày nha các bạn tầm 6 7 tiếng đồng hồ gì đó có thể hát liên tục trong đó tại vì nó chỉ, chỉ xử lý thôi nó không có tốn điện nhiều xử lý cái giọng mình thôi và kế tiếp kế tiếp nữa là cái dây này là dây tai nghe khi mình hát cái bộ này á thì cái người ngoài người ta chỉ nghe được cái âm thanh thì thầm của mình hát thôi hoặc là mình nói chuyện thôi ngoài ra nhạc nè hay này kia nọ là người ta không có nghe được cái này cái dây dây headphone với dây tai nghe đa số tiếng Anh các bạn nếu chú ý phần tiếng Anh chứ các bạn sẽ ờ, nhận biết được cái bên này là cái dây xuất nhạc có thể là các bạn à, không livestream, không quay bằng điện thoại mà các bạn xuất ra một cái lo cái lo nó là cái lo di tính chẳng hạn hoặc là cái lo lớn của hát kiểu kéo hay là bất cứ gì đó thì xuất ra cái lo này còn cái dây là cái dây mít mít để găm vô cái à, cái uh, BM 900 này cái dây mít vô thì mít này là cái mít uh, ờ, chuẩn nó Z 3.5 set 3.5 và ở bên này cũng có một cái dynamic cái dynamic mic là cái mic truyền thống của mình cái mic cái đầu bự á thì cái đó là cái phần bên này gắn vô chút xíu mình sẽ ờ, gắn trực tiếp vô để mình ờ, hát thử một bài cho các bạn nghe nha còn ở trên đây ở trên đây ngoại quan của nó thì cũng rất tương đối là dễ nhìn ở bên này là mic mic là cái ờ, âm lượng để mà mình nói á khi mà mình nói vô thì nó sẽ tùy theo lớn nhỏ cái này thì mình khuyên các bạn lên để là mít đổ lên là mắt là lớn nhất lớn nhất thì cái tiếng của mình nó sẽ trong dễ hơn dễ nghe dễ nói hơn và một cái nữa cái này là cái à, âm lượng của nhạc cái đầu ra cái đầu ra của nhạc chứ là của tiếng nói luôn là hai cái là các bạn à, cái này các bạn cũng để à, cho nó lớn luôn lớn lớn hết lóc luôn tiếp theo là cái này là trép trép cái nút trép này thì tùy theo các bạn hát thôi cái giọng của mỗi người mỗi khác có thể là cái người giọng cao giọng cao thì mình giảm lại bớt còn có giọng yếu thì mình tăng nó lên để mà cho nó vút lên nó vút lên những cái à, cái nốt mà mình bị bị hụt hơi á vút lên còn cái bát, cái cái tiếp này là cái bát cái bass á, làm cho cái giọng mình nó nó trầm nó ấm lời và cái bass này thì các bạn à, cũng tùy theo cái giọng mọi người thôi như mình nói nãy nếu trép nhiều quá thì mình tăng bass lên chút xíu cho nó cái giọng mình nó ấm lại nó nhẹ lại nó không có ờ, éo éo éo á còn cái này là cái record cái record này là cái à, âm lượng cái mà thu vô cái cái lo hay là cái livestream vậy các bạn mình khuyên các bạn là, là tầm ở tầm chỉnh ở tầm khoảng chừng à, ba bốn nấc thôi tại vì nhiều quá người ta bên kia người ta nghe sẽ rất là chát tai và nó à, thu cái tiếng nó không hay dữ nó bị à, ồn á nó bị chói và hai nút cuối cùng này cái nút này là cái nút đầu ra của cái nhạc đầu ra của nhạc bạn để full luôn full hết luôn là ở cái mức lớn nhất và cái này là đầu ra của cái mít ca của mình cũng lớn nhất luôn thì cái dòng đó là nó chỉ có mấy nút này mấy nút này là quan trọng là chỉnh là quan trọng còn những cái nút này người ta đã cài đặt sẵn thì à, bây giờ mình sẽ gắn mình sẽ gắn vô để à, mình nói nguyên tới cái phần dưới này thì mình nói vô thì nó sẽ thu trực tiếp thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn thì như nào mới nói đầu tiên thì một cái dây một cái dây thì mình sẽ cái combo này đi theo nó sẽ tặng toàn bộ dây này nhé các bạn mình nhấn vô nhấn vô cái dây đầu tiên mình đã lấy mình sẽ lấy cái cái à, cái video các bạn đang coi đó mình lấy cái clip này đó có thể live stream ở trên à, Facebook hoặc là Bigo hoặc là bất cứ cái mạng xã hội nào có hỗ trợ và cái nấc thứ hai này mình sẽ lấy nhạc từ một cái điện thoại nữa mình sẽ lấy nhạc từ một cái điện thoại nữa và cái nấc thứ ba nãy mình nói thì đó là tai nghe tai nghe nào cũng được miễn sao nghe nhạc im là được đó các bạn và một cái là khi nữa là mình lấy âm thanh cái này là cái mic đây là cái mic cái chuôi mic 3.5 cái đây là cái mic 3.5 thì à, bây giờ mình à, sẽ cắm cái dây à, live stream mình sẽ cắm cái dây live kim này vào cái điện thoại để cho các bạn à, nghe được cái phần âm thanh của cái này nha các bạn đây à đây là cái à, cái mic BM 900 thì các bạn à, như nãy giờ các bạn nói thì các bạn à, nghe bên Hiệp nói thì nó cái giọng nó hơi trầm thôi nhưng mà vô đây thì nó có cái tiếng vang hơn bản thân cái mic này khi mình chưa mở cái máy chưa có tác động gì tới bên cái phần à, xô cạc V8 này á thì nó không có chưa có thay đổi cái giọng gì mình nhiều nó chỉ tăng cái độ vang lên thôi và dạ, ở đây thì cái đầu vang này á, thì mình à, mình bỏ cái cái mic này xuống để mình nói chuyện cho nó dễ nha Đây. Thì cái phần quan trọng nhất của cái à, sô gạt V8 này á, thì đa số các bạn sẽ hỏi là cái quan trọng nhất của này là cái gì? Đó là cái auto tune. Autotune à, dạo gần đây thì à, nổi lên một số hiện tượng hát bằng cái autotune này tại vì à, theo như mình biết, mình tìm hiểu thì không có nhiều người ở miền quê biết tới cái này người ta chỉ hát cái bằng cái giọng thật của người ta thôi còn các bạn ở thành phố thì biết nhiều cái này là autotune thì cái giọng mình đang nói là bình thường đúng không cái autotune thì bằng cái autotune này thì nó có rất là nhiều chế độ B major đó, cái đây cái chế độ là cái đi cái chế độ denize nhưng mình không có không có hiểu cái cái chế độ này nhiều nhưng mà các bạn nghe đó cái giọng của mình còn nó chuyển đổi nó chuyển đổi nghiêng về cái phần có hơi uh, ờ, trợ âm trong đó chỉ còn một cái nút auto tune này thôi nó có là rất nhiều chế độ nha đó là cái chế độ thứ nhất cái chế độ thứ hai nè C major nó cái chế độ thứ hai thì cái cái giọng của mình nó khác C sharp major cái chế độ thứ ba là cũng khác luôn mỗi cái chế D major mỗi chế độ mỗi chế độ thì nó mỗi khác cái này thì tùy thuộc các bạn thôi mình trở về à, như cũ nha đó thì à, cái auto tune này thì các bạn khi mà các bạn à, mua về các bạn test thử với cái dòng các bạn phù hợp với lại cái cái ngưỡng nào cái chế độ nào thì các bạn để ở đó các bạn thể hát thử một bài hoặc là nói giao lưu như thế này nè thì để mình biết mình nằm ở cái ngưỡng nào để mình bắt thứ hai nữa là cái giả giọng đây là giọng của phụ nữ giọng im giọng trầm âm trầm gì không biết nói chung là cái giọng này nó lạ lắm nhấn một cái nữa lớn tuổi cái giọng này các bạn nếu mà có thà có coi đá banh thì các bạn sẽ liên tưởng tới cái giọng của bình luận viên Quang Tùng ơi ờ, số 10 Quỳnh Đức số 10 Lê Hồng Sơn hay là cái gì đó thì cái giọng này nó rất là thích hợp để cho các bạn à, bình luận bóng đá hay là bất cứ cái gì dạ. tiếp tục nhấn một cái nữa đó là cái giọng của trẻ em cái giọng trẻ em này để các bạn làm vlog hoặc là các bạn à, lồng tiếng như những cái video clip nó mang tính hài hước nó vui vui đúng là chết nha các bạn nha rất là như, như là cái nói chết này chưa đấy, đấy lạ tiếp theo là cái giọng à, cái giọng này à, mình cũng không có đoán được là cái giọng gì nữa nó đó để coi giống giọng ai ta không biết luôn cái giọng này thì à, đa số cái giọng này là chỉ dễ dàng cho mình giải trí thôi chứ ngoài ra không có sử dụng gì được nhiều tiếp một cái nữa là giọng của đàn ông trung niên giọng đàn ông trung niên này thì êm ấm hơn ha rồi à, trở về cái giọng của em bé và cái quên một cái nữa là cái này cũng là cái một cái giả giọng cái này là cái giả giọng của robot Barcelona. Autobot rồi, Autobot, Autobot, Autobot. Yeah, bài hài không? Cũng là một cái chế độ giải trí. Nó chỉ có một nút thôi, cái phần này chỉ có một nút một thôi nhà, nhấn một cái là giả dòng robot là rồi thôi. Còn cái cái bên này là cái shockwave, shockwave là cái à, âm vang. Mình hiện đang nói, như các bạn nghe đó là nó đã vang rồi. Và khi mình nhấn vào cái này một cái nữa, nó sẽ vang hơn rất là nhiều nữa ở trong cái cái giọng này nó tượng như là ở trong cái phòng thu âm vậy đó nhấn nha đây rất là vang rất là vang cái giọng này rất thích hợp để à, hát karaoke ở trong phòng karaoke phòng kính đó, nó cắt hầm lại hết cái giọng này karaoke là thì như mình thấy là mình hợp khi mình tra mình sẽ sử dụng cái à, cái chế độ này chế cái auto tune này nó hơi bị kỳ kỳ sao đó mình không chưa thích hợp đây là chế độ của MC chế độ MC thì à, nó hay bị xì xì như những cái tiếng cuối để mà khi mà MC nó giới thiệu chương trình thì kia nọ cái dòng cái chữ cuối nó hơi kéo dài ra à, còn cái à, cái cuối cùng cái cuối cùng này cái này là cũng là chế độ của MC luôn nhưng chế độ MC này á nó khác người ta một cái là khi mình hát nhạc khi mà MC có cách cái cầm cái micro đó mà nói lên thì cái nhạc bắt đầu nó sẽ đi từ từ nó đi từ cao xuống thấp hoặc nó sẽ mất luôn để mà cho khô cái giọng của MC ra tại vì khi mình cái cái nhạc lớn quá MC nói người ta không nghe thì bắt đầu à, cái này nói ra thì sẽ nhỏ lại nhỏ nhỏ lại tới mất nhạc luôn khi mà MC ngưng nói thì nhạc nó sẽ từ nhỏ nó lớn lên à. còn ở đây là 2 4 6 8 10 này là 12 cái chế độ đây đây là chế độ ngạc nhiên vỗ tay mà khi các bạn nói uh, ca sĩ bước ra vừa bước ra khỏi sân khấu đó là người ta sẽ nhấn cái này lên để mà khi giả cái tiếng ồ oh, vỗ tay ca sĩ ra tới ra tới kế tiếp cái này là cái thất vọng cái này là cái thất vọng các bạn cái này là súng bắn của gia đình giải trí tiếp một cái nữa này là chê bai chê bai hát dở quá ha tới cái lúc nào các bạn hát có lỗi gì đó các bạn nhấn vô ô là người ta biết ở cái chỗ đó đó là một cái à, cái trợ giúp cái này là cái nhạc dạo nhạc dạo lúc đầu tiếp theo nữa là cái là hung khít là hung hùng y như là nói là thương hát cái bài đó thương cưng yêu gì đó không biết và cái này là cười cười mà khi dạng như những cái diễn hài á, ở giữa mấy cái tình huống hài á thay vì ờ, các bạn thấy những cái tiểu phẩm không có người ờ, khán giả thì người ta nhấn cái này đó bạn thấy không tiếp cái nữa nha đó ví dụ như những cái này các bạn lỡ lời các bạn nói cái câu vui vui á các bạn nhấn vô đây là nó cười cái này là cái vỗ tay cái này là cái như là mình xong rồi có người vỗ tay nè bây giờ nó lợi hại là gì vậy rồi kế tiếp cái này là bị đơ bị đơ là tiếng con quạ nó kêu các bạn hay coi những cái clip nhiều đó là tự nhiên đang làm gì cái tiếng đơ ra cái ví dụ như mình mình đang nói về cái cúp điện để cái đơ đơ nó mặt ra nha và kế tiếp nữa cái này là cái live abort thì như là bạn là mới vừa làm một cái rất là cool rất là rất là tốt đó nhìn như một thần tượng vậy đó victory cái này là cái à, khích lệ oh no cái cuối cùng nữa là cái tệ oh no tệ rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ lấy nhạc để mình test một thử một bài một bài nha thì mình sẽ lấy ở cái à, dạng karaoke shockwave rồi đó thì uh, cơ bản là các bạn sẽ mua cái bộ này nó không có mắc tiền lắm nhưng mà các bạn để thỏa được cái đam mê ca hát của mình và quan trọng nhất mình nói mình muốn hướng tới các bạn nào mà buôn bán hàng online mà hay nói nhiều á hay nói nhiều cái giọng mình nó nó khàn nó ấy cái này nó hỗ trợ rất là nhiều và có thể ừ sau một một bài hát chẳng hạn một cái bài hát mà nghe nó đi vào lòng người nó hay chút xíu á thì người ta sẽ nhớ tới các bạn nhiều hơn và người ta sẽ nghe tới cái sản phẩm như các bạn Facebook cũng được Facebook thì à, nói như vậy thì người ta sẽ chú ý tới cái à, cái à, cái kênh của các bạn thì bây giờ mình sẽ hát khi vũ trụ lên đèn thành phố nga nghi thì uh, không biết mình hát hay hay lạc dở nhưng mà khi mà mặc ca vô cái này á thì à, mình y như là mình có tự tin hơn là cái giọng của mình nó có những cái hơi bị khuyết điểm như cái mà bị hụt hơi hay á thì nó rước theo và cái khúc đầu tiên đó là mình hát ở cái chế độ sọc quay là âm vang thôi và cái tiếp còn nửa bài sau mình sẽ lên cái auto tune cho các bạn nghe thử nha nó à, không có hay lắm nó gì kỳ lắm nha đây là thì um, cũng là một cái mục đích mình như nãy mình nói mục đích của cái à, làm cái clip này để mà giới thiệu cho các bạn về một cái cái bộ combo thu âm nó không có quá là mắc tiền và nó không có quá cái tầm tay của người, của à, những cái người ở miền quê mình ở à, những cái người mà hát không có chuyên nghiệp nha cái bộ này là ok rồi hát rất là ok mình thì cũng muốn nhắc lại một lần nữa là cái bộ này muốn cho các bạn thỏa sức ca hát và các bạn chuyên về mua bán online khi bắt đầu mua bán online hoặc là trực tiếp gì đó thì cái giọng nó nghe nó im hơn nó ấm hơn và hát thử một bài thì người ta rất là thích nếu mà hay thì người ta yêu cầu các bạn hát nhiều người ta sẽ nhớ nhiều về các bạn nha và để các bạn uh, hãy cho mình một cái đăng ký nha cho cái đăng ký đi nha. thì uh, sau này có những cái gì hay thì mình chia sẻ cho các bạn nhớ cho các bạn nha và cũng không quên uh, cover vậy thôi có thể là livestream chẳng hạn dạ tạm biệt các bạn